Máy ờ, có công suất ờ, cực đại 5,5 kVA và công suất định mức của nó là 5 5 ờ, kVA 5 kg. Với công suất 5 kVA này thì chạy được hầu hết tất cả các thiết bị điện trong gia đình. Và khoảng một cái điều hòa 9.000 BTU và 12.000 BTU nữa. Đây là tổng thể bên ngoài của máy. Đây có chữ Kama dập nổi ở đây, logo máy chảy dầu KDE 6500TN máy phát điện ờ, giảm âm giảm ồn độ ồn ờ, dưới 75 ờ, dB nghĩa là đứng cách khoảng 7 mét thì sẽ không nghe được tiếng ồn của máy rất thích hợp cho các văn phòng hay là cửa hàng Đấy. đây là hiển thị mặt trước của máy đây là hơi động đề tay đèn báo dầu đây có đồng hồ analog hiển thị uh, uh, các thông số như ờ, điện áp và số giờ đá chạy đây là automat đóng tải có tự động tắt khi uh, tự tự động uh, có automat tự động khi uh, xảy ra hiện tượng uh, chập cháy thì nó sẽ tự động ngắt còn uh, đầu ra của máy thì gồm có hai uh, điện áp 200 uh, điện áp xoay chiều 220V và có đầu ra một chiều 12V ờ, đây tần số 50Hz chạy dầu máy thì ờ, Kama là thương hiệu của Đức nhưng ờ, sản xuất ở Trung Quốc đây là hàng nội địa Kama thì rất là nổi tiếng máy đây Động cơ sử dụng động cơ Kama 186 9,5 à, mã lực Đây à, có chữ Kama dập nổi trong này những hơi tối quá Đấy Đây, chữ Kama dập nổi đây là dầu bình dầu dung tích ờ, bình dầu của nó thì là 15,5 lít đây có đồng hồ báo dầu ở đây báo mức dầu ở đây dung tích ờ, bình dầu 15,5 lít và tiêu hao nhiên liệu là 0,8 đến 1,2 lít dầu đến 1 giờ chạy phụ kiện ờ, theo máy thì gồm có ờ, đây sách ờ, hướng dẫn sử dụng này sách ghi thông số máy và một rất cắm ba chân đấy đầu trong của máy đây thì có một cái ắc quy nữa nhưng mà chúng tôi đang tháo ắc quy ra để sạc đây là mặt bên của máy đây là đầu xả ống xả máy thì có trọng lượng 165 ờ, kg Đấy, cũng khá khá là nặng hơn một tạ rưỡi hàng nội địa hàng trung ương của Trung Quốc thì ờ, quý vị và các bạn có nhu cầu ờ, mua máy phát điện gia đình